tiếng cưới từng gọi đàn các bạn ơi vô anh chân xuống núi xuống núi đi học chứ đừng về chuồng còn xa lắm đây nhanh nhanh chân các bạn ơi thầy cô đang mong chờ đón đàn em từ xa tới từ hôm nay đi học xa đường tương lai hôm nay đi thật xa đường tương lai đường về chân ta bước trên đường rộng tình nhớ bạn nào xa quê nhớ lắm nhớ lắm đi mau chứ về tìm lại niềm thương nỗi nhớ như chim ngó trên cành cao tận bay đi theo đàn dưới bầu trời chim tung tay mờ hờ chim cứ nữ trên vùng gọi bà các bạn ơi mau nhanh chân xuống núi xuống núi đi học chữ đường về trường còn xa lắm đây nhanh nhanh chân các bạn ơi thầy cô đang mong chờ đón đàn em từ xa tới hồ hôm nay đi học ta đường lớn hôm nay đi thật xa đường tương lai đường lên chân ta bước trên đường đồng tình nhớ bạn nhau ta quê hương nhớ lắm nhớ lắm đi học trước về tìm lại niềm thương nỗi nhớ như chim nó trên cành cao tầm bay đi theo đàn với bầu trời chim cùng cánh mở lớn oh, oh, oh, oh.